này cá khác nha mọi người vào ý tưởng hay dầu bánh ghê quá cả nhà ăn tối chưa Hello, xin chào tất cả mọi người nha Đã đến cái channel của tôi Vũng Tàu chào gấu sáng này chào bình bình vlog mọi người giao lưu đi tỷ lên gấu xám tỷ lên livestream của gấu xám luôn nè đừng có kéo chào mac à, edu vn nha chào ngô phúc vi chào ngô phúc vi nè mọi người uh, like stream và chia sẻ mạnh dùm mà gấu mấy giờ phát trực tiếp rồi gấu cái đi chiến xong rồi chào phong nè hồi nãy like trực tiếp kia chào bé gạo nè dầu nóng có mọi người ạ ừ, trực tiếp luôn các bạn biết cái này cái gì không chạy chạy gì này chín không rồi bữa nào sẽ ra ngoài à, quay ngoài chợ cho mọi người xem chợ đúng rồi không không kết được đâu giảm lửa vừa thôi 8 người đang xem rớt còn hai người 6 người nè ai đang xem tí cho một like dùm nha cá biển chưa chào duy đức bảy người đang xem mà vào xem livestream vào xem livestream Thủy ơi mọi người vào xem livestream ủng hộ mình với chào ẩm thực 365 bánh dữ quá dầu mạch hôm nay nhờ mọi người kêu gọi kéo dùng được hai chục cửa xem nữa bạn hôm sau ai con chiếu mình sẽ kêu kêu dùng cho các bạn thấy mấy viên viên bằng vàng không là trứng đó các bạn chào Nguyễn Hải Nam rồi ok bé gạo luôn ngày mai sẽ xem lại cho bé gạo tí nữa mọi người vào gấu xám xem nha tối nay gấu xám làm món cá lóc cá lóc kho tiêu chào Tuấn đẹp trai nè mười bốn người đang xem rồi cố gắng lên được hai chục lượt xem đi ạ à. chào Buna Tourist chào ẩm thực chào Sakura mọi người cố gắng ờ, giữ giữ lượt xem dùm nha tí nữa mọi người kết bạn cho mình rồi à, gửi à, gửi qua messenger mình trả lại hết video cho trong lúc mọi người đang ăn tối nữa à này chiên xong rồi mọi người đấy có mấy trứng vàng vàng nữa các bạn thấy rồi thấy Tuấn rồi rồi à, mình xin à, kết thúc video tại đây nha Cảm ơn 12 à, người đã xem à, video này và mong mọi người cho mình một like và một chia sẻ kênh và một à, nút like đăng ký. Cảm ơn các bạn đã xem cái video này và hẹn gặp các bạn trên video mới nhất nha. Yeah.